Hello, xin chào tất cả các cổ đông Skyway Xin chào tất cả các anh em uh, cổ đông Việt Nam Hiện tại thì Nam đang ở tại uh, trung tâm công nghệ uh, Ecotech Đông Bắc tại Beirut Hiện tại đây thì uh, anh đang quay mặt trước Đấy. Thì Nam bắt đầu vào trung tâm công nghệ đây uh, Tất cả các uh, cổ đông được chia làm hai phái đoàn Đây là bảo tàng lịch sử Skyway đồng thời là nhà ga Anh em nhé Đấy, tại Việt Nam đã đầu tư vào công nghệ này là Nam ờ, đầu tư vào công nghệ này là 5 năm rồi. Đây là công ty của Nam ở vì Nam sở cổ phần doanh nghiệp của tập đoàn nên công ty là một phần của Nam. Và Nam muốn mách cho tất cả những nhà đầu tư Việt Nam có cơ hội một thương vụ được sở cổ phần doanh nghiệp đẳng cấp thế giới về công nghệ về một nền tảng giao thông trên cao các bạn ạ rất là tuyệt vời đây là một công ty ờ, startup khởi nghiệp ừ, từ 2014 đến giờ và công ty đã trải qua được rất nhiều cái giai đoạn phát triển doanh nghiệp rất là cao và hiện tại đã thành công rồi vì hiện tại là công ty đã thương mại cho các chính phủ một công ty ờ, đang ờ, đàm phán thương mại với các chính phủ nhất là Dubai xa xa kia là con tàu ờ, đội ngũ kỹ sư nhà máy đó Đấy. đây là công chức đường dây đây và xa xa kia là tàu Odin ta di chuyển một chút sang ờ, những ờ, bức tường đầu đây là những cổ đông ờ, đầu tư hàng triệu đô trở lên hàng triệu đô trở lên sẽ được đúc tượng đồng các bạn nhé đây, đây là một trong biểu tượng về đúc tượng đồng đó ok tàu đang chạy từ rất xa xa và đây là những nhà đầu tư hàng triệu đô trở lên những nhà đầu tư hàng triệu đô trở lên đấy. Đây là đấy ở đây có à, khoảng 4 người 5 người đã đầu tư tự động đấy. thời tiết ở Beirut thì rất là lạnh rất đẹp à, câu được dài và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị tập trung để uh, đi thử tàu Skyway hay là Unica, Unibot đấy, hay là Uniki ấy. Đó. Đấy. tại bảo tàng lịch sử này thì uh, tôi cũng được uh, hình ảnh uh, vinh danh tại bảo tàng này cái những sự kiện lớn thì công ty sẽ trình chiếu những hình ảnh đó ok và tôi sẽ di chuyển lại cái uh, uh, các cổ đông đang tập trung ừ.